thường luôn quan tâm từ sâu dành thời gian cho em khi em giờ đây thật đơn yêu thương trong anh dần trôi anh đâu muốn đôi ta phải xa rời giờ